đâu Sim Ông mặc cái gì à? Ủa thì cái đang mặc đồ nè, mặc đồ bình thường, mặc đồ lịch sự mà Đúng không? Hôm nay gọi là nhân gọi là nhân nghiệp dịp dịp lâu lắm rồi Bây giờ Kai mới gọi là mặc đồ lịch sự như vậy để quay video đó xem mà Sim nghĩ sao mà Sim gọi là bảo Kai là mặc cái đồ gì vậy hả? Sim biết có biết là Sim nói như vậy là Sim xúc phạm Kai lắm không? Sim đang gọi là xúc phạm tới nhân phẩm và quyền lợi con người của Kai không? Trời ơi ông mặc gì như ông già vậy trời <laughs> Cái gì mà ông già Trời mặc cái Xin nghĩ sao mà cái mặc cái bộ này mà xin bảo là cai là ông già Cai mặc cái bộ trời này nó nhìn lịch sự ơi. như vậy Phải gọi là ông ngoại chứ gọi là gì ông già Hả người ta gọi là ông ngoại đàng hoàng xin không biết bữa giờ trên gọi là gọi là trên mạng á đang có cái chen gọi là gọi cai bằng ông ngoại hả có vector đã gì cái gì không cái câu gì quên rồi gì à, đến hero cũng phải gọi tao bằng ông ngoại có vector tao đều sẽ cần ha xin không biết có câu đó hả À, à ông ngoại luôn á Đúng rồi, cái biến thành ông ngoại luôn nè Bởi vì hôm nay cây gọi là đeo cái kính hơi già già tí Sau đó là cây mặc đồ gọi là chuẩn ờ, Thật ra là mình không có đồ ông ngoại nên là mình phải mặc đồ vest Nhìn cho nó trưởng thành tí các bạn à Dù mình biết là nhìn nó hơi bị trẻ trâu tí nhưng mà thôi không sao đâu các bạn ơi Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay chúng ta đã quay trở lại đến với gọi là thử thách uh, gọi là Free Fire rồi Và trước cái video này thì các bạn đừng quên để lại cho channel của mình một nút Like, share và bấm subscribe Và các bạn đừng quên like và cái chuông để cập nhật video mới nhất là kênh của mình luôn nha Và các bạn cũng đừng quên theo dõi những trang mạng xã hội của mình như là Facebook, kênh, YouTube, Instagram và TikTok của mình Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau chơi tự chiến với Simmy và ngày hôm nay mình sẽ thử thách một ngày hóa thành ông ngoại các bạn à nhưng mà mình à, hóa thành ông ngoại vậy chưa đủ vui đâu bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một điều bất ngờ nè ba hai một <laughs> Xin chào tất cả các uh, quý vị huynh đài uh, đang uh, gọi là coi uh, cái này uh, coi coi gọi là video của tôi. Ờ <laughs> uh, coi đang coi video của tôi á. Có giọng ông bị à? thì cái giọng của tôi tôi đổi giọng rồi nè bây giờ tôi giọng tôi tôi biến thành ông ngoại rồi nè đó bây giờ trên người ta đang là ông ngoại thì à. tôi phải biến thành ông ngoại rồi rồi ngày giờ nếu mà anh em nằm khó chịu khi mà coi cái video này thì cũng kệ anh em luôn tại vì hôm nay tôi đang bắt chen mà anh em ngày giờ ok bây giờ ông ngoại có việc đi bắn này con kệ ông ngoại luôn Trời rồi bây giờ ông ngoại sẽ gọi là đi chơi hết tất cả tụi này luôn con ơi bây giờ con bây giờ chỉ cần ở nhà gọi là chơi rồi bây giờ ông ngoại sẽ đi bắn nó ê, ê, ê mấy bạn ơi hồi nãy giờ bây giờ mình đấy mới để ý à không bây giờ gọi là mấy bạn không hợp lý nữa Ê, mấy mấy cháu ơi hồi gọi mấy cháu thì lại mất dạy quá tại vì nhiều bạn có thể coi video của mình mà nhiều bạn gọi là lớn tuổi hơn coi video của mình thì gọi là mấy bạn cũng được mà thôi mấy bạn ơi bây giờ ngoại bây giờ mới mới nhận ra là bây giờ ngoại đang gọi là không bật tiếng game mấy anh em à thật ra không phải là tôi không bật đâu anh em mà tại vì tôi mất luôn tiếng game mà các bạn ạ à. à, nếu mà sim không biết thì hiện tại là cái đang bị mất tiếng game á sim Thiệt luôn Hiện tại là tôi đang bị mất tiếng game anh em mà tôi ấy da, quay, quay, nó bắn nó bắn ngoại coi. Nó bắn ngoại kìa, nó bắn ngoại, bắn nó bắn nó bắn nó. Tao coi của tao Trời ơi trời xin bắn rồi ơi, xin bắn mù mắt quá chim ơi. Trời ơi trời ơi. Ôi hay quá. Ôi bạn độc đỏ này hả? cứu cứu cứu cứu cứu cứu tôi. Trời ơi nó cứu gài trước. Xin lấy cái gì không xin? Ờ, nói chung nó vậy á. <laughs> Cuộc đời này. Cuộc đời này thật là buồn mà các bạn ơi Mình còn có một tí máu thôi mà nó không cứu mình Mà nó cứu Simmy Trời ơi tôi không có trách gì nó cứu Simmy Nhưng mà nó cứu gái trước anh em ơi Trời ơi là trời Không tin được luôn á trời tôi đâu trời ơi thì thôi giờ thôi em sao thì nói chung là thế giới ừ. vốn nó này thế các bạn ơi cho nên là mình cũng không có tự trách gì đâu đây nhạc Ok, giờ, à, giờ tôi tính ra là bây giờ tôi mất luôn, tôi mất bà luôn tiếng game rồi anh em ơi mất bà luôn tiếng em luôn rồi trời bo nó chạy, chạy vô nè chết rồi chết rồi chết rồi chết rồi ok còn uh, bây giờ mình sẽ quan sát simi bắn nha đấy simi đây cầm ui kìa kìa kìa nó kìa nó kìa sim nó kìa nó kìa nó kìa cái gì vậy nó kìa đúng rồi đúng rồi ấy da đúng rồi đúng rồi đúng rồi hay quá hay quá sim ơi sim gọi là không có gì giỏi bằng gọi là ks luôn á sim sim hay quá trời luôn á tất ít nữa tôi cũng chạy ra tôi dụ tụi kia để thằng kia bắn chứ bộ alo À, à, à, à, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, tính ra chiến thuật thì ông chiến thuật cũng được không? Ồ, thì ra là sâu thẳm bên trong là còn có cả một chiến thuật đúng không xem? Đúng rồi Sâu thẳm cả một chơi gọi là trong gọi là cái màn chơi này Thật sự nói thiệt với mấy bạn luôn là sẽ có những cái pha Mà các bạn sẽ rất là mù mắt luôn á Nhưng mà các bạn yên tâm đi các bạn à Thật ra là sau những cái pha mù mắt đó là toàn là kế hoạch của Simi đó <laughs> Chứ không phải đùa đâu nha Ok, thank you luôn, rất dễ chơi Ok, và bây giờ tôi sẽ gọi là đi lên đây anh em ơi Đi lên ơi Ây da, ba thằng luôn Mày hả mày Mày, mày, mày, mày Đấy, các bạn thấy chưa, các bạn thấy chưa Mày, mày, rồi chết Đáng mày ấy ai à, các bạn có bao giờ gọi là nghe lại cái câu rap của tôi chưa đó đó chính là có vector ta đều sẽ cân hết à, dù mình không cân hết ờ. được nhưng mà nói chung là mình chơi vector cũng gọi là ổn hơn những cái cây kia các bạn à, à Trời, bây giờ là leo núi à. tôi thấy rồi tôi thấy rồi tôi thấy nó rồi bà ơi đây, à, đây, tôi đấy đó Wow Đỉnh các bạn ơi Đỉnh Siêu thấy ông ngoại chưa tôi chưa kịp mua cái gì nữa mà, mà tìm mình nó gọi là có hết trơn rồi chắc mình sẽ mua cái bom sim, keo sim, sim, mọi sim người. thấy sim thấy ông ngoại chơi game chưa cho em này, ờ, ông ngoại ờ, tôi chơi gọi game có mấy bạn ơi Ông ngoại chơi game rồi nó phải khác nhưng Ông ngoại chơi game chứ không phải là Kairon đâu à, Hôm nay tôi là ông ngoại của Kairon nha mọi người Chứ không phải tôi là Kairon đâu nha, thằng Kairon nó chơi ngu lắm Ủa sao ném bông khói vậy? Tôi không biết nơi <laughs> Ok các bạn ơi Ủa tính ra chơi cái map này hơi bị khó chịu luôn nha Tại vì tôi rất là ghét bị gọi là bắn ở trên trên trên trần nhà Dù tôi cũng đi lên trên trần nhà Ok và tôi chỉ chả biết Lên đi cay Con em ngoại, con tin, con tin ngoại Con cứ tin ngoại Ngày ra ở ngoài sẽ chơi hết tụi nó cho con coi ngày ra dù à. ngoại mất uh, mất tiếng game mà nhưng mà ngoại uh, vẫn gọi là với trình độ gọi là uh, Bro của mình nó bị giết rồi ngoài ơi Ngoài bắn chết người đi ngoài ơi Chết rồi Bro ơi Bro Tại sao Bro lại đi ra ngoài cho đồ cho tụi nó giết vậy Bro À không team mình bắn nó phải nó bắn mình Alo Gọi team mình kinh quá nhờ Ây da tôi thấy nó nè Ui nó nhảy luôn các bạn ơi Kinh quá Tôi tôi chạy qua bệnh tôi hỗ trợ đồng đội với đâu Ngay da Bro Bro Bro ơi Ây da Bờ rồ ơi chị Thấy chưa Uầy đỉnh nha Ê hình như Sim vừa mới cay S của cai sao Sim Đâu Sim bắn mà có nói gì vậy Trời Phải Sim bắn không Tôi bắn Tôi bắn Phải Sim bắn không Bắn Trời ơi tôi bảo tôi bắn mà ông không tin tôi vậy Ông ngoại gì kỳ cũng mày tin con cháu của mình vậy hết trơn á Phải không Trời đất ơi Chắc Phải luôn không? À ok ok Phải. ok cái, cái tin mà cái tin mà Cái tin thiệt mà Cái tin thiệt không á Cái đâu đó là cái không tin đâu cái cái tinh ma ở cái tinh thiên ma ok các bạn ơi và bây giờ là trận thứ ba rồi bây giờ chúng ta chỉ cần thắng trận này nữa thôi là anh ờ, em chúng ta sẽ bu già cái cây uh, ngẫm gì ra ngoài nó nó nó nó nó nó nặng dễ sợ luôn trời ơi mày chơi trong đây mày chơi trong đây mà mày chơi ngắm ngần trận tí nó bắn một chắc luôn á đó hay giờ đó giờ thấy chưa con bắn nó nằm luôn cây nó nằm luôn kìa ngồi rồi mày bắn nó nằm ở đâu con không biết mà con thấy nó nằm Đúng là cái con nhỏ này chỉ giỏi được cái KS thôi mà không làm được cái gì hết trơn cái đó Buồn thực sự mà Người ta chơi người ta phải cũng có, có kỹ Mày KS của người ta mày bắn mình bắn được người mày Thôi mà kỳ cục và con chơi bằng trái tim của con mà ngoại nói Đấy hết <laughs> sọt luôn ngoại Bui giờ Bui giờ <laughs> Hay quá anh em ơi Quá là đỉnh luôn này chắc chắn con sẽ giết được hai người cho ngoại coi nè Hai người à kinh à Ok giờ để coi nè để coi nè Rồi để coi nha Để coi Simi giết được bao nhiêu mạng nha Rồi Ba mạng Cây Thấy chưa Trời đất Simi giết được nhiều mạng hơn cả ông ngoại luôn Trời ơi ông ngoại ơi Ngoại giết được hai người à mà ngoại gáy với con Trời <laughs> ơi Trời ơi xin giết được cái nhiều bạn của mình luôn các bạn ơi Phải rồi Mình không thể nào tin được đây là sự thật luôn á Hey. Ây vô tất cả anh em Ngày da Hey trời nếu mà nãy bạn nào mà coi video thì các bạn cũng thấy gọi là màn gọi là kiểu chơi tử chiến của tôi với Simi rồi đúng không nào anh em Hay da tính ra là tôi định gọi là chơi thêm trận thứ hai nữa nhưng mà tôi chợt nhận ra là hiện tại á, là Free Fire đang có rất là nhiều những cái sự kiện cũng như là vòng quay may mắn mình mà mình chưa quay á anh em mà tôi ờ, biết là gọi là những bạn mà nào mà đang coi kênh của mình thì các bạn sẽ rất là thích coi những cái video như kiểu giống như là quay vòng quay may mắn cái thứ đúng không nào cho nên là bây giờ tôi sẽ gọi là quay vòng quay may mắn để xem là hôm bữa giờ tôi chưa có cái gì nha Hiện tại là nhân vật Skyler mình cũng đã có rồi nè Nhưng mà bây giờ để tôi vô update vòng quay may mắn để coi trong đây có gì mới không nha mọi người Ôi, mình thấy có gọi là vòng quay bóng đá này Vòng quay bay màu này U uh, cái này là quay hình như là Cái này mình quay hình như là chắc chắn trúng rồi đúng không anh em Hôm bữa tôi có loại bỏ hai cái phần này rồi mà tôi chưa quay nữa Tại vì tôi muốn để dành để quay những cái mà nó đáng hơn một chút xíu Chứ cái này thì tôi cũng tôi nghĩ là nếu mà tôi có skin này thì tôi cũng không có dùng nhiều đâu Vòng quay vàng vàng này Vòng quay vũ khí nè à, Vòng quay huyền thoại này Đây có một cái này mà tôi gọi là chưa có Đó chính là cái cây súng gọi là M10 14 chiến tranh này anh em à Cây này khá là đẹp luôn nhưng mà hiện tại là mình cũng chưa có Với lại là cây à, Với lại là skin chiến thần Với lại là cái à, uh, cây súng 9k này này tôi ban đầu thì thật ra tôi cũng định gọi là nếu mà có một cái bộ khủng long nào đó màu đỏ là tôi cũng quay luôn rồi anh em ơi nhưng mà tiếc rằng là free fire mình mình không biết tại sao nhưng mà cái này là tôi gọi là cảm nhận cá nhân thôi đó chứ là free fire hơi bị ít đồ gọi là gì đó liên quan đến màu đỏ chút xíu tôi tôi, là thấy là như vậy thôi anh em à nhưng mà không sao bây giờ thì mình sẽ đầu tiên thì mình sẽ quay thử cái cây súng gọi là à, m 10 14 này trước nha à, quay cái cây súng này để coi thể lại là cần có gì đây chúng ta cần có ba cái này và bảy cái à, đá à, tác chế cái đá này gọi là đá gì đá gì đá ờ đá chế tác mấy má chứ không phải đá chế tác chế thì bây giờ tôi đã có rồi bây giờ tôi chỉ cần sở hữu thêm năm ba cái này nữa thôi là có nha ok bây giờ mình sẽ quay thử cái nào à, quay năm lượt đi à, ok không nhắc lại ok ok ok uh, ok à, dạ. đậu xanh rồi xong luôn không ra một cái nào luôn cái đây bơi thử lại thử lại thử lại thử lại thử lại thử lại thử lại không có gì phải sáng não cơ các bạn à ô ra nè Ai giời ơi, ra rồi anh em ơi, ra một cây rồi, ra một cây rồi, ra một cây rồi. Cố lên nào mọi người ơi, ra một cây rồi. Còn à, hai cây nữa thôi, còn hai cây nữa thôi. Ok, quay năm lượt, năm lượt, năm lượt, năm lượt, năm lượt, năm lượt, năm lượt, năm lượt. Ơ, à, ra skin súng AK à? vậy rồi thề. Không sao không sao, cố gắng lên mọi người. Ơ, à, không ra luôn mọi người ơi, <laughs> buồn quá buồn quá. Thề với mọi người luôn là mỗi lần mà tôi quay gọi là trong Free Fire là tốn thận thực sự luôn á anh em. Quay rung tay vậy nồi. <laughs> Trời ơi không ra luôn Trời ơi trời ơi là trời không ra luôn mấy má ơi Không ra luôn trời phải khơi thề luôn thật luôn hả Không ra À đây đây đây đây đây đây rồi đây rồi, còn một cây nữa thôi các bạn ơi, còn một cây nữa thôi. Hồi nãy giờ là tôi tốn một ngàn kim cương rồi đó, một ngàn kim cương là tính là cũng hơi bị nhiều tiền chứ có phải là rẻ đâu anh em, chứ có phải là kiểu tôi giàu có gì đâu. Tôi nói thiệt với anh em là tôi cũng gọi là gia đình khó khăn cái thứ lắm chứ bộ. Ôi trời ơi, không súng luôn. Trời ơi, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào, cố lên nào. Cố lên nào. Đây rồi, anh em ơi, còn quay thêm được một cục nữa. Ok mọi người, trao đổi. Cái cái gì mà không đủ thẻ vậy? Không đủ nguyên liệu. What? bảy cục lớn. Trời ơi, tôi còn thiếu một cục anh em ơi, còn thiếu một cục, còn thiếu một cục, còn thiếu một cục. Còn thiếu một cục là đá đá chế tác. Đây rồi. Nó là phải như thế. Ôi, còn được thêm một cái súng nữa này, đỉnh luôn mọi người ơi. Ok trao đổi Và... Congratulations Yeah M10 14 anh em ơi Trang bị nhanh này Ôi Nhìn ngầu phải nồi anh em ơi Ôi từ từ tôi tôi chưa gọi là kiểu à, để nó à, ở đây à, Cái cây đó của chúng ta là hình như là shotgun Đấy đúng rồi shotgun các bạn ơi Chung một concept luôn anh em cái này người ta gọi là chung một concept luôn nè Hơi bị đỉnh luôn mọi người ơi Còn dòng quay may mắn thì để mình coi coi là dòng quay may mắn thì chúng ta sẽ còn à, cái gì đây uh, Khẩu chiến ca Ui khẩu chiến ca này đỉnh nha nhưng mà cái này quay hơi bị tốn tiền anh em nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử um, nói chung là cũng thử đi nha nói chung là cũng thử đi ơ nhưng mà hết rồi sự kiện này hình như là hết rồi anh em ơi tôi không có quay được nữa uh, bây giờ mình nghĩ là nick free fire của mình nên gọi là nâng cấp súng đi anh em à mình nghĩ là à không phải tôi nghĩ là tôi nên gọi là đi uh, quay súng tôi nên đi quay súng ở trong cửa hàng anh em tại vì là tôi thấy nick free fire của tôi bữa giờ cũng khá là ít súng cho nên là bây giờ mình sẽ thử vận may là sẽ quay súng nha nếu mà anh em nào mà nghe bài mài nhạc của tôi anh em sẽ biết có một câu gọi là có vector ta đều sẽ cân hết đúng không thì tôi rất là thích chơi vector nên là bây giờ tôi sẽ quay thử vector nha và trời ơi không ra cái đào luôn mấy má ơi không ra cái đào luôn trời đất ơi là trời thôi lại đi các bạn ơi quay hết tiền rồi thôi trời ơi không có cái đào thiệt luôn vẫn không có cái đào thề luôn à không có cây đào luôn <laughs> Trời ơi không có cái đào thiệt luôn mấy má ơi Còn 2.000 xu rồi trời ơi Tao nói rất khổ gì đâu á Bởi vậy các bạn thấy không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 guys